đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới Là nơi ăn chơi xa đọt đốt tiền của các dân chơi mà có con phố nhỏ đèn màu, các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi mà chơi xong thẳng đi bằng tiền tươi mà ganh đua như một cuộc thi ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie mày nhớ tao tốn trước khi ra vậy mày nếu không